gấm hoa vàng son Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đêm Em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà Lầu cao sẽ cắt em ơi có gì vẫn luôn vương bền em tìm người yêu trong mơ dẫu nghèo nguyên không đối phải không muốn đẹp giàu càng cao sang vì anh nghèo đâu dám mơ anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh xiên mai đây cho dù rằng đời góc bể chân trời cuộc đời bao tát phong ba suốt đời có nhau bên mình mai đây cho dù rằng đời góc bể chân trời cuộc đời bao tác phong ba suốt đời có nhau bên mình tại sao em luôn u buồn và thường suy tư trong những chiều buồn sánh vẫn im là buồn thêm trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm tà tư mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn chơi nhau chi để rồi tiếc nhớ lối về có gặp hương hờ ngoảnh mặt trẻ non lắm nên nay anh đứt ruột nhìn nàng xa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 coi tàu tìm về trên sân ga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 khơi tâu tìm về trên sân